đề thì chúng ta không ăn được đề thì bắt cho em là cái chạm không chạm một này bộ đề 13 và cái đầu không, càng một càng 7 thì chúng ta không ăn được anh em nhé thì chúng ta chỉ ăn được về cái phần uh, xong thủ lô là con 38 thôi 38 của chúng ta thì về ở cái giải uh, tư này phải không ạ ba con lô thì chúng ta ăn được một con hôm trước thì chúng ta ăn được à, hai uh, nháy bạch thủ lô 14 ngày hôm qua thì chúng ta tiếp tục ăn được con uh, 38 anh em nhé thì anh em tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh thì mình cũng cảm ơn 34 người đã like video cho mình và 300 người đã xem chúc mọi người may mắn và thành công trong cuộc sống anh em nhé thì trong buổi trưa ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục lên chia sẻ để chúng ta tham khảo để chúng ta chơi trong buổi chiều thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về một cái đường cầu đề của chúng ta anh em nhé đề này của chúng ta thì chỉ có à, hai số kết hợp với lại càng cho mình chạy từ ngày thứ ba này 18 tháng 4 này dạy 3 anh em nhé kết hợp với dạy 4 còn 8 này giữ nguyên này không đây chúng ta có không bóng 5 con 5 này ghép sang con 8 cho mình càng thì lấy ở cái giải nhì này bảy đây của chúng ta bảy bóng hai này chúng ta có càng hai này xong thủ đề của chúng ta 585 anh em ghép theo cái đường mũi tên này lại chơi cho ngày 19 tháng 4 này ngày 19 tháng 4 của chúng ta đề về 85 thì chúng ta đã ăn được con đề 85 này càng của chúng ta là càng 285 này thì chúng ta ăn được cái càng 2 này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có một bóng 6 và 7 bóng 2 này chúng ta có càng 6 xong thủ đề của chúng ta là 232 này để chúng ta chơi trong ngày 20 tháng 4 ngày 20 tháng 4 của chúng ta đề về 23 thì chúng ta đã ăn được con đề 23 này trong cái đường cầu xong thủ đề càng của chúng ta càng 6623 thì chúng ta cũng ăn cả càng ăn được cả đề tiếp tục cái đường cầu này để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng ta ở đây thì chúng ta có 7 vòng 2 này 4 vòng 9 càng 2 xong thủ đề của chúng ta là 919 anh em nhé đường cầu này của chúng ta là khá là đẹp anh em nào mà chơi ít số thì chúng ta có thể là tham khảo về cái đường cầu song thủ đề này kết hợp với càng hai về một cái đường cầu đề chạm của chúng ta đường cầu đề chạm này chạy từ ngày thứ hai này ở giải tư kết hợp lên giải nhì cho mình còn một này một bóng 6 anh em nhé chúng ta có đề chạm một chạm 6 này ghép lần lượt chúng ta có con 11 đi cặp cùng con 66 141 616 và 646 này 8 số ghép theo cái đường mũi tên này cho mình con 1 này ghép lên con 1 và con 4 này con 6 con 4 này thì chúng ta cũng chỉ có 8 số thôi để chơi cho ngày 18 tháng 4 ngày 18 tháng 4 của chúng ta đề về 61 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 và chạm 1 này ăn thẳng con 61 trong cái dàn 8 số này tiếp tục thì chúng ta có ở đây thì chúng ta 8 bóng 3 này chạm 8 và 3 ghép lần lượt thì chúng ta có 858 này 898 353 393 để chơi cho ngày 19 tháng 4 ngày 19 tháng 4 của chúng ta để về 85 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 8 này và ăn thẳng con 85 trong cái dàn 8 số tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có 7 bóng 2 này chạm 2 và 7 ghép lần lượt của chúng ta thì có 707 này 737 202 232 đây chúng ta chơi cho ngày 20 tháng 4 này Ngày 20 tháng 4 của chúng ta đề về 23 Thì chúng ta đã ăn được cái chạm 2 này Và ăn thẳng con 23 Trong cái đường cầu 8 số này Tiếp tục thì chúng ta có một bóng 6 này Chạm 1 và 6 Gian đề của chúng ta có 181 này 171 686 676 thì cái đường cầu này nó đang chạy trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày thứ tư cá nhân của mình rất kết là cái chạm 1 181 và 171 này anh em nhé nó đang chạy theo cái hình dích rác mọi người cũng có thể là tham khảo cho mình đánh uh, ờ, 8 số này kết hợp với lại xong thủ đề anh em nhé anh em nào mà thích ít số thì chúng ta có thể chơi những cái số mình chia sẻ còn đâu cẩn thận thì chúng ta lên vào cả hai chạm anh em nhé đường cầu lô thì ngày hôm nay thì à, mình tiếp tục bắt cho em là bạch thủ 12 anh em nhé song thủ 1991 đó đường cầu đè này của chúng ta thì có chạm 1 chạm 6 này càng hai trùng cầu thì chúng ta vào tiền không trùng cầu thì thôi cá nhân của mình thì uh,